Anh ơi, anh có người yêu chưa? Chưa không? Rửa thì anh lo tìm người yêu nhá Không thú đâu Anh ơi, anh có người yêu chưa? Chưa không? Rửa thì anh lo tìm người yêu nhá